được con nhà 6 triệu ngon bốc trương này hai này cái em đấy đi 3 triệu nhá okay. đủ à, em không đủ nhá đi 3 triệu wow. đi 3 triệu à 3 triệu còn 3 triệu cho em đây thôi bỏ bỏ bỏ không có 5 điểm 5 điểm là bỏ à thôi nào anh em bấp bênh tí thôi ban đầu bình thường ban đầu em không thích nhất lắm không thích nhất à đâu chứ em thì em không cần là ok rồi chia đúng đấy đi anh ai chưa có gái mình chưa vào anh, anh. cái đi ba triệu 3 triệu còn 5 triệu 3 triệu còn 5 triệu á ừ. hay quá nhỉ con thứ hai nó có điểm dướng nhỉ còn cho anh 5 triệu nữa bắt bảo thôi cho anh xem bảng lật bài anh em tám ca ui rồi và thứ hai là liêng người sợ gì Tìm. Bán bài. Tìm. Ừ. kinh luôn đấy ăn đúng là đỉnh hơn đấy đấy anh chưa bằng ngá cứ nhớ liền lấy thành lâu nó cũng bù mấy hôm nay bù bao nhiêu sao đầu lô vậy còn lô đất nữa về bán bố lốt thì còn cái nhà hay cái xe nữa thì thôi về bán rồi thì theo cái kiểu này kiểu này, này. đi ba triệu phải thì tay cân à bắt bằng à theo thôi mình đã ở cuối cánh rồi 3 triệu và 5 triệu Ờ, ờ. hai tù bấm tám tuổi ạ tía tí tù rồi có làm gì mà căng ừ. đúng rồi đúng rồi đúng rồi Trời Alo Anh Ê Bỏ Đi 3 triệu 3 triệu rồi à? Bấm trăm tuổi Thôi mày cầm tiền đóng gà cho anh luôn đi 9 điểm như này rồi tôi không vào ngoài đi không ngoài 10 triệu cân luôn cân luôn 10 triệu 10 triệu thì 10 triệu sợ gì bốc bao nhiêu bốc thì người ta bốc á đây bốc được ừ. bốc bốc nhìn ra ngoài cái nhìn em ăn người biết bốc ấy đi 3 triệu 3 triệu nhau 3 triệu đi 3 triệu 3 triệu bỏ đâu điểm ấy 9 điểm ấy 9 điểm á 2 điểm 8 điểm Học hết thì tôi nói thế mẹ ra ngoài ra ngoài 10 triệu nhá 10 triệu rồi đây là vào ai vào, vào gì đây là mốt em với ai đây hả anh gà của ai em vào gà đây ai đây của anh bốc bao nhiêu bốc thì bốc thế là đen chứ gì ui nhiều ờ, chân đen đỉnh tuổi vịnh bốc kinh rồi em kìa bò à? bò Ôi ăn Ơi, ôi, ôi, có bài xuống Hỏng <laughs> cái gì đó Ăn đi anh Anh ăn đi Ngỗ mổ à? Chậm đi nữa rồi ờ. anh vất bài nữa anh trả hô câu mỏ gì phát gà 20 đi ừ phát này à, mình đánh ờ, ra đánh đi vô rồi nhanh nhìn cả vợ con cứ ngồi dưới nhà đợi đây đây con mò tận lên đây <laughs> cơm vào tận đi cơm mò ờ, tận lên đây

cái cuối cánh đi 3 triệu 2 triệu đi 3 triệu anh ừ. 3 triệu còn 5 triệu ôi ôi trời rút bắt bằng quá năm điểm năm điểm cũng vào nào bằng đầy đủ cứ ăn nhưng mà mất gần hơn này chục triệu hơn này bên nào này đánh đánh đánh cái này 30 triệu ít tiền đâu ừ. thế áo vào em 6 điểm mà mày chạy đi năm điểm đánh hai chục nhá chơi hai chục thế này đánh mẹ phát hết rồi cơm rồi kiếp anh em ngồi chơi vui với nhau mà anh ờ, khát nước làm gì vợ nó đợi dưới nhà rồi vợ thì em tao chỉ quần trong đây hôm nay bố đến là từ về lại phải cắm xe cắm lên để đưa tiền cho bà ấy không bà ấy bảo tiền đâu chết cái này anh còn bao nhiêu đây tầm khoảng độ hai chục gà này là của anh này ấy, của anh ấy anh chưa vào gà đâu chưa em bốc đấy em có trách nhiệm hai chục nhá ừ Đúng rồi. Ừ. Đi nhà bài. Đi 3 triệu. Con hai người cân lắm như nhau mà. Yeah, 6 tuổi. À? À? ba điểm. À hồn. Ôi ý đánh. Chào tất cả anh em đang xem clip nhé. Thì vừa các bạn có xem được cái clip mình diễn mình đánh với mấy anh em của mình ấy thì như các bạn biết đi vào sân chơi để làm sao đưa một cái đồ nó là hiệu quả và sân chơi mà anh em gặt hái được thành công mà anh em không để thua hay là anh em chơi mà anh em bịp người ta anh em không để lại cái tang tích gì đấy thì mình khuyên anh em nếu cái sân chơi của anh em nó ra tiền thì anh em nên lấy cái máy đánh bài anh em chơi cái máy đánh bài ấy thì nó ngụy trang là không khác gì một con điện thoại bình thường các bạn đi vào sân chơi các bạn chơi ấy, thì các bạn nhìn qua đây nó không khác một con iPhone X bình thường đấy anh em có thể đưa vào sân chơi với anh em giành được chiến thắng cái máy này thì các bạn vẫn lắp sim các bạn nghe gọi hoàn toàn như bình thường anh em nhé khi đi chơi này anh em sẽ đeo cái tai nghe siêu nhỏ vào các bạn thấy đấy mình đi chơi đấy mình đã đeo cái tai nghe siêu nhỏ bằng cái hạt đỗ này vào trong lỗ tai thì không ai có thể biết được là mình đang chơi một cái dụng cụ gì đấy và bài bài thì anh em chơi mẫu bài nào cũng được mình có thể cung cấp được cho anh em máy là phải đi theo bài đấy đây là cái bài mẫu bài của anh, người anh em ở bên đài loan anh ấy đặt đấy không khác gì bài ngoài quán bài ngoài chợ anh em nhé đấy, máy thì các bạn nắp sim các bạn nghe gọi như bình thường đấy mình bảo hành máy cho anh em là hai năm giờ mình sẽ thử cho anh em chế độ đó là chơi liêng hay là chơi ba cây binh sập sáng tiến lên miền nam tiến lên miền bắc anh em lích được hết đấy bao nhiêu nhà chơi cũng được khi mình thử máy thì mình bật lên như thế này thôi đấy còn khi đi vào sân chơi là anh em sẽ đeo tai nghe siêu nhỏ vào trong lỗ tai máy nó sẽ báo cho anh em đấy anh em thấy chưa máy báo bài rất là nhanh đặt bài đâu cũng báo đấy mình đặt xuống mắt máy máy nó báo ngay rồi đấy máy báo mình bỏ đi chín lá này ba này sáu này chín này mình chơi làm con hay làm cái gì bài mình cũng có thể giành chiến thắng nó là tuyệt đối anh em nhé đấy đây là mình chơi chế độ làm cái mình test thử cho anh em xem vài tiếng xong rồi sang chế độ làm con anh em nhớ là đây là mình thử máy mình bật màn hình lên cho anh em nhìn thôi còn khi đi chơi thì anh em sẽ đeo tai nghe siêu nhỏ vào đấy máy báo một anh em thấy chưa báo rất là nhanh anh em nhé đặt bài dọc ngang gì máy nó cũng báo đây là con iphone xs max đấy bảy điểm lớn nhất ok cho anh em iphone xs max anh em nhé nó rất là nhiều dòng máy anh em thích dòng iphone 11 cũng có đấy ba đấy đặt bài dọc ngang gì máy cũng báo này đấy anh em thấy chưa rất là hiệu quả mà anh em đi vào sân chơi nó là tuyệt đối chín mười gì lại liêng rồi đấy anh em thấy chưa à đâu chín mười k chín điểm không phải chín mười gì mắt mình nụ đấy giờ mình sẽ thử cho anh em cái chế độ làm con anh em làm con anh em vẫn có thể giành chiến thắng anh em nhé ba này đấy mình bỏ đi một thôi chia từ nhà này bài mình đây vẫn là bài lớn thì các bạn đi chơi các bạn làm con hay các bạn làm cái gì bài của các bạn vẫn cứ là bài lớn nhất đấy ok chưa anh em rất là tuyệt đối anh em nhé anh em vào sân chơi anh em cứ đưa được bài vào bài thì mình sẽ cung cấp cho anh em bài giống hệt bài chỗ anh em cũng đang sử dụng một này thì mình sẽ chia luôn từ nhà này đấy, bài mình đây là bài lớn đấy những ván bài như này các bạn vì sao bài của mình nó lại bé hơn bài thằng này vì anh em thấy máy báo bỏ đi một nhưng chia từ nó nó lại là có cái cây này là nó 8 điểm này còn đúng ra cái cây của nó là cây này nó chỉ có hai điểm thôi bài mình 5 điểm là bài lớn nhất đấy nhưng mà mình phải đợi lên một lá vì chia từ nhà này thì cái bài lớn nó về bài mình được thì cái xác suất ăn của mình nó bị giảm đi mình chỉ còn 95 phần trăm thôi đấy nên là anh em phải hiểu được cái vấn đề là như thế anh em nhé một này đấy bỏ đi một lá chia từ mình mình là người lớn nhưng mà giờ chia từ thằng này mà mình bỏ đi một đá thì nó sẽ là thằng lớn nhất anh em nhé nên là mình phải đệm lên một đá để cái bài lớn nó về bài mình đấy nhưng cái xác suất ăn của mình nó bị giảm đi đấy những những ván như thế này thì nó chết với mình luôn anh em thấy chưa đấy JVK rất là hiệu quả thì anh em nào xem được cái clip của mình anh em cần cái sản phẩm này máy này thì các bạn vẫn lắp sim vào các bạn nghe gọi như bình thường đấy lắp sim nghe gọi như bình thường anh em nhé anh em chơi bài nào cũng được liêng ba cây binh sập sáng thế nên miền nam thế nên miền bắc nó đều hỗ trợ được cho anh em nó là tuyệt đối 100% phần trăm đấy iPhone rất là đẹp mình bảo hành cho anh em là hai năm nỗi đổi mới luôn không cần phải bảo hành đấy tai nghe thì mình sẽ tặng thêm một tai nghe và bài cho anh em để anh em đi chơi thì anh em cần cái sản phẩm này anh em cứ alo cho mình cái số điện thoại trên màn hình mình sẽ tư vấn cho anh em chào tất cả anh em cảm ơn anh em đã xem clip em nghe